lên lên lên rồi cái hát cái nào liền hát cái nào liền anh em vô wow dừng tay lại Em Hoàng ơi Ông đi spot một game được không ông ơi Tôi xin rừng gắn tin được ba bốn ba bốn ờ, Âu Âu Ôi rồi Gắn, gắn tin được ông ơi Xin uh, giúp giúp giúp một game được không Chết rồi, chết rồi, chết rồi sao đây, sao đây, sao đây Sau đây bán cho anh hả em sẽ bán cho anh này kìa. không để em sao em mò ủa ủa ủa em đang đợi s năm mà s năm sao cho ba Ui, là sao nó sao nó đi AD nhỉ? của nơi cái món mà mình ăn hiện tại là thực ra nó giảm ờ, kháng kháng của ờ, những người xung quanh ui chế rồi chế rồi chế rồi chế rồi à người em tôi căng thẳng quá nhỉ quá rồi quá rồi quá rồi à à à ok ok ok bởi mì <laughs> bạn hiền yên tâm bạn hiền yên tâm mệt tí thôi nhưng nhưng nhưng mà tí nữa win nó lại khỏe nó lại khỏe ông hiểu không nó lại khỏe ừ. này thì tâm. chơi nào chơi nào là sao phải chấm tốt đi bán. không biết mà ôi rồi xong rồi đó ý, ý là đòi đi với thằng à, giao xua đó What the hell? Ngu quá vậy. <laughs> ừ. nè đi lên nè đi lên đang đang lên nè đang lên nè đang lên nè đâu giờ đi đang lên đấy nha đang lên nha quay lại đi quay lại đi bắt rồi lên lên dừng chân trên à ham thế ham ham làm gì ta hàm rồi hiểu ham rồi ra này ra giết nó lại này ui ông ớt chết rồi Thôi không sao chứ, không không phải quăng anh em nhá hơi, hơi lỗi tí hơi lỗi tí tận giết nó để mà sớt đá mà quăng đâu anh em chưa là ngôi giờ quăng đâu chim mà chim mà chim mà Đánh đấy à Hiện tại đến này chưa có thiên gai nha Đang không giờ lớp không có người chết mà có nó Bye. Đi chưa, đi chưa, đi chưa, đi chưa, đi một sải chưa? em ơi em ơi quá hai lần nữa yeah về nhà có tăng tốc quá à cái này mình không để lắm bạn ạ nó chết rồi cái hồ sinh ra là có nha về à. à lia lia hết uh, lia hết rồi về anh em nhé lia hết lửa tên nó về cho nó đỡ mất thời gian đỡ mất thời gian không chơi yêu cầu vậy ông ơi rồi nhanh nhanh chơi mấy công ty đại còn anh em mà muốn ra kèo thì chơi ra surai rồi mê ra đóng mê ra đi nhanh Ổn Mủ à, mủ luôn à Mủ luôn mà chưa có mấy cái này nó yếu lắm em ạ Cái ờ, cái xong ờ, kiếm xong á, xong kiếm tay ương xong mà lên mủ là được Lên mủ Thì nó ok hơn, có cái nội tại Nội cái nội tại của thủy kiếm nó mạnh Chơi game ngu như khó này phù hợp lên lên lên đâu rồi không tôi thích được không được anh em à Red. Hát cái nào liền, hát cái nào liền anh em không nó cho đi chạy nó giờ giờ giống được nó rồi tự nhiên mình không làm nó nó ngồi cắn mình sao khoan hoài vậy anh cắt cái nào liền rồi ao ra biết đâu rồi mít nào mít nào mít nào mít nào mít nào tưng tưng tưng win rồi win rồi game là game 35 anh em nhá game 35 35 ở đâu 65 đi 65 chứ 65 lừa không muốn tôi kết nha anh em tại nó anh em đặt tay ở giúp mình cái like anh em nha đặt dạ, tay ở giúp dạ, dạ. mình cái like